sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai model của bếp là CHM33DGL đây là nội thất của bếp đây bếp này còn rất đẹp bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của bếp bếp này có mặt men chống xước đây đây là giá của nó giá 2 triệu 6 đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 nếu mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa này nó cao hơn với cái mặt bếp á, thì nước nó sẽ ngập lên cái đầu mặt bếp này thôi nè chứ không thể nào mà ngập được cái đầu chia lửa này nguyên nhân mà để tắt lửa thì chỉ có do gió thổi mạnh thì bếp nó mới tắt trường hợp mà nước trào ra để làm tắt lửa rất là ít xảy ra bếp thì nó đã khóa ga kèm theo cái tiếng đóng rờ le nếu để ý thì các bạn sẽ nghe tiếng tạch của rờ le, rờ le nó đóng lại còn có một số bếp á, thì nó sẽ báo lên một cái tiếng bếp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 nên nó sẽ rất bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ tự động tắt lửa thường xuyên Vậy xếp rẻ hơn khuyến mãi có gắn thêm một cái loại công tắc rang là như cái công tắc tôi đang gắn vào bếp rồi nè thì cái công tắc rang này ta có thể sử dụng á, có thể rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa các bạn sử dụng thì mình sẽ bật về vị trí bên trái này thì ở cái que cảm biến này nó sẽ tăng lên cái nhiệt độ tối đa không sợ bị tắt lửa khi mà nấu những cái món có nhiệt độ cao các bạn không sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này là tắt tính năng đó đi bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường có một số bếp nó có cái nút 3 giây ở bên phải hoặc là bên trái này thì nó cũng có thể tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến đó lên đến 300 à, độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga thì shop cũng có thể gắn cái công tắc đó vào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 để nhân đôi cái thời gian sử dụng bếp khi cái kiền cũ này nè nó có hư thì ta cũng có cái khác để sử dụng tiếp đây, bếp bên trái tôi bên phải tôi cũng đã khóa ra đây, khóa ra công tắc đang ở vị trí là mở đây thì bây giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi về pin sạc thì tôi chỉ sử dụng có một viên thôi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 đối với quý khách ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì shop rẻ hơn khuyến mãi có cái gói bảo hành VIP đó. bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái gói bảo hành VIP á, thì có thể liên hệ đến à, shop qua Zalo, Viber hoặc là Facebook qua số điện thoại là 0909 306 149 thì à, sau khi được nhận được cái thông báo bếp có lỗi sự cố á, thì shop sẽ đổi một cái à, bếp khác có giá trị tương đương cho khách sau 3 tiếng đồng hồ chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi đó là cái gói bảo hành VIP